lại nhõng nhẽo như vậy vậy chi Chi Chi ai Sao con nhõng nhẽo quá vậy Chi Chi Chi Chi phải ngoan nghe chưa Tới giờ chưa rồi Không được nhủ máy lạnh đâu Phải tập nhủ nóng Giống mọi người chứ Không được nhủ máy lạnh nữa bởi vì con sắp được trở về thiên nhiên rồi Con phải chịu sống giống như cảnh của mọi người ở ngoài thiên nhiên chi Không chịu sao ngủ gì? Rồi chi Un Chu cho ngủ nè Đừng có dòi ngủ máy lạnh nữa nghe chưa Tham đàm quá Khi hậu nóng giận lên thì cứ kệ mặt kệ đi Tại con người tham lam quá đó Bây giờ chúng ta phải giúp cho con người Đừng có làm cho hiệu ứng nhà kính nóng lên nữa thì khí hậu sẽ trở lại mát mẻ và con có thể ngủ ngon mà không cần đến máy lạnh ok ngủ đi tôi mở quạt cho mát nè à không chịu hả nhoi phải nhè chi trời nhiệt quá nóng quá rồi nếu mà nóng quá hay mình đi tắm đi không chịu tắm luôn hả đòi nhũ không chịu tắm mà tức qua tức qua tức qua tức qua tức qua rồi tức qua rồi đó sao nóng quá hả con nóng quá ôm chị un chi vậy chị un cũng đâu có mát hơn đâu chịu khó đi mà Chi Chi ngoan đi, chịu khó đi con ơi Cố gắng ngủ nóng một chút, hồi dậy rồi đi tắm luôn Nha Không có được đâu, không có được đâu Bà ngoại không có cho ngủ máy lạnh đâu Tội nghiệp con quá à sẽ dạ, đất nóng dần lên hiệu ứng nhà kính làm cho con nóng quá con ngủ không được hả dán nhũ đi mà dán nhũ đi ở đây là mát nhất rồi đó mà